dành tặng một khúc hát tới người lặng lẽ mang thật phòng đừng tự mình tổn thương nhân sinh kia vốn đã sớm an bài dành tặng một khúc ca tới người lạc lối giữa cuộc đời một đời trầm luân đau thương đêm qua hãy cất tiếng ca ly biệt mangiati bene. Sama kwilung kudam